mà các bạn đến à, thăm một buổi giữ khoang sử dụng phân xịt tiên phát Chào các bạn Ngày hôm nay mời các bạn đến thăm một diện tích khoai tây cực lớn ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh Trên diện tích ruộng của nhà bà Nguyễn Thị Vi ở thôn Phương Độ là chi hội uh, trưởng chi hội phụ nữ của thôn Phương Độ, xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh và trên diện tích là 80 mẫu ờ, ờ, ờ, và 80 mẫu à, và à, với giống khoai là khoai đức lùn và khoai tây là là khoai tây đông của năm 20 vụ màu đông của năm 2022 nhưng mà do là gia chủ trồng muộn và đến bây giờ mới được à, thu hoạch các bạn nhé và sau đây thì chúng ta sẽ đến để gặp chủ ruộng vâng chào bà Nguyễn Thị Vi ạ à, với cái khoai tây mà năm nay đã đưa cái phân bón Silic Tân Phát vào ứng dụng để cho khoai tây diện tích khoai tây nhà mình thì à, bà vui lòng cho biết là cái khoai tây uh, mà dùng cái Silic Tân Phát này thì cái ưu điểm của nó là gì ạ? Ưu điểm của nó củ to hơn, mượt hơn đây, to hơn và mượt hơn vâng mà bà con vâng đây đây vai của nó đây ạ củ to đều đẹp mượt hơn củ to đều đẹp mà da căng như da bé vàng vàng da vàng vàng đẹp vàng đẹp ạ rất là ngon đây nhận bóng luôn quay gần vào nhé coi như là năm nay đẹp hơn năm ngoái năm ngoái thì ờ, mình trồng thử năm đầu thì mình không trồng sinic thì nó có phần rẻ hơn vâng năm nay trồng sinic là nó ra bóng đẹp bóng mượt đẹp. đẹp hơn vâng ờ, bán được giá cao hơn vâng nếu mình nếu mà khoai dùng phân thường thì bán giá bao nhiêu ạ Thông thường thì giá 9 nghìn Vâng chín Sinic này là bán được 10 nghìn À bán được 10 nghìn Vâng Vâng Và... À. xuất, xuất cho chủ kho luôn À xuất ừ, cho Xuất đi luôn đấy Xuất đi luôn đấy vâng. Trực tiếp xuất đi luôn đấy Vâng Và cái năng suất thì bà có thể đánh giá sơ bộ là Năm ngoái mà dùng phân thường thì à, Một xào bắc bộ 360 mét vuông thì được khoảng bao nhiêu ạ? Năm ngoái thì được có 5 tạ một xào thôi à. Năm nay thì có thể lên được 6 tạ mà Bởi vì năm nay cái khí hậu thời tiết nó không ưu đãi của mình Năm nay là nó hay nhiều vâng nên là không mưa mấy ít mưa ít mưa vâng nên là ờ, cái chất lượng củ năm nay là so phân Sinic là cũng đẹp còn nếu mà dòng phân thường năm nay được có ờ, người ta dòng lấy ờ, thử rồi là ba tạ một sào có ba tạ thôi vâng. vâng. vâng. vâng. nhưng mà của mình được 6 tạ được 6 tạ hoặc năm tạ rưỡi vâng năm tạ rưỡi sáu tạ như vậy nghĩa là năng suất là gần gấp đôi các bạn nhé nên là các bạn mình Sinic là như lòng và an tâm vâng ừ, củ vừa to bóng đẹp ai cũng muốn mua đến vườn ai cũng muốn mua củ to bóng đẹp nhưng mà nói chung là đến hàng là người ta đặt luôn của mình luôn vâng đấy củ nhận bóng luôn vâng nhận bóng luôn đẹp mà nó ít củ bi nhỉ không không có bi vâng củ giống luôn vâng không có vâng những cái củ bi này cũng có thể làm, củ bé bé này có thể làm giống được không các bạn nhé thì à, năm ngoái thì à, nhiều bi vâng. tức là mình tính là một xào là 5 tạ 5 tạ rưỡi là cái khoai nhặt còn cái khoai giống là không tính đúng không ạ vâng nếu mà mình tính cả khoai giống thì nó diện tích nó vào khoảng bao nhiêu ạ? Vào được 6 tạ hơn 6 tạ một sào. À nó sẽ được hơn 6 tạ một sào. Vâng. vâng. Ờ, thưa bà con là um, năm 2022 ờ, và đặc biệt là năm 2021 ờ, những năm gần đây thì thời tiết rất là khắc nghiệt à, lên người trồng màu đặc biệt là trồng khoai tây rất là khó khăn à, bởi vì mưa ít mà lại sương muối nhiều cho nên là cây rau màu có thể dẫn đến là bị héo xanh chết rũ cũng như là cái năng suất nó không cao 10 tỷ lệ củ to ít ạ Vâng mời mời bà Vi ra đây tiếp ạ Nhưng mà nhưng mà vâng. đeo khẩu trang nhé Vâng đeo khẩu trang Đây này trồng tốt, vẫn trồng thì rất là khoai này rất bóng nhỉ khoai bóng bó tươi tươi các chị à, đào cái cái cái, khoai này có thấy nó có, đất nó có rẽ hơn à nó có tơi hơn trước không thế à đất đồng mà như đất bãi à? nói cả đất này là, là đất thịt này nó cứng lắm đúng không

15 nghìn một cân thôi ạ Bác chỉ định này nó, rẻ mà Cô chị ấy là dòng ờ, là mình mình tưới hay là mình ờ, rắc đất Mình ờ, bón luôn ạ à? Mình rắc bón luôn ngay từ đầu Thế Thế phải núa à, hả? Bón ngay từ đầu Đúng, bón ngay từ đầu Vâng thưa các chị là ngày hôm nay thì uh, công ty em có đến đây để tham quan cái khoai cây của nhà uh, bà Nguyễn Thị Vi ở thôn Phương Độ xã uh, Bình Dương huyện Gia Bình tỉnh Ninh thì cái các chị là người thu hoạch khoai đây thì các chị ờ, cho xin một cái nhận xét là cái khoai dùng xin tích này nó như nào nó báo nó mùa à, chúng em thấy đẹp đấy chị đẹp cái da nó đẹp này mà cái ờ, màu nó vàng đó là da vâng. nó láng ra là ăn khoai nó bở nó ngon vâng đúng rồi khoai này thì khoai dùng xin tích thì ăn nó rất là đậm vừa bở vừa ngon vừa đậm cố da ờ, nó láng mịn đấy vâng. rất tốt đấy vâng. và chị các chị thấy cái tỷ lệ sai của nó thế nào tỷ lệ sai thì đào cũ nó đào cũ năm nay nó thật đồng cái gì nó cũng đào đào năm nay không có mưa là nó kém hơn năm nay thì do thời tiết thôi thời nhưng mà ừ. đây là nó rất là to như này đấy củ rất đào cái này đều thời tiết mà nó cái này nó đẹp rồi vâng năm nay nó có mưa mà hoa như vậy là đẹp rồi đó mưa thì mưa quá vâng một ổ nó cứ đều đều đều đây vâng đây nó cứ đều đều đây đấy đều đều thế này đẹp không? Vâng, đều đều vâng, đều như nhau. Nó đều trên chặn nhỉ. Ừ. những cái củ bé này thì mình cũng có thể là làm giống được. Củ bé làm giống hoặc là bán vâng. mua về kho cá. ăn được kho cá. Đây củ nó cứ đều đều mà nó nhẵn bóng. Đều vâng. Có nhiều người người ta thích ăn củ vừa vừa người ta để luộc người ta đều đều củ vậy. Nếu mà năm nay mà mưa thuận gió hòa thì chắc là vâng, dạ. thì nó còn sai nữa phải không vâng, vâng ạ nó sai và mẫu mã nó còn đẹp nữa nhưng mà vì là thời tiết nó không được thuận nó thiếu nước thiếu nước và nhất là nước mưa trên trời nó thiếu nhiều đây nó cứ vàng còn nó lại cho một trận thì cũng phải lắm vâng thế các bác các chị có muốn dùng silic ờ, cho hành hoặc là cho hành tỏi có hành cho lúa không ạ có sau mà mua rồi mua lông dân tập thể mua rồi mua lông dân rồi gì phải xong nhưng mà chúng anh cái cái củ cái vườn khoai này đã đang trồng giống khoai là maraben hiện nay cái giống này là thương hiệu đang đứng hàng đầu nó ăn rất là đậm bỏ thơm ngon so với khoai nam định thì chất lượng nó tốt hơn nhiều và vườn em đang thu mua này thì hiện tại bây giờ là cái cái lượng khoai ở trên thị trường là còn rất ít và cái vườn này à, cái mức năng suất và cái mức củ như này là tốt khá so đẹp đẹp so với bây giờ tức là củ tròn đều mã vàng đẹp trong nặng mà tương à xong cho anh hỏi là họ tên đầy đủ em rồi vâng em là nguyễn thị tâm vâng em ờ, ở bên quế võ sao nhưng mà cũng tư vấn chủ trồng khoai là từ phân bón cho đến thuốc sâu silic phân bón ờ, à, chị ý trồng là à, ờ, 3 số 13 của con cò với lại hoặc có vườn thì chị trồng 3 số 16 của con cò với lại trồng thêm silic cái đạm đạm đây chi phí ờ, một xào của khoai tây nó mất khoảng 1 triệu 6 đến triệu 7 nhưng mà theo em đánh giá là như một xào bây giờ ở đây bên bên này được thu nhập được khoảng bao nhiêu như bên này thì ờ, nhận định như bên này nó chắc nó chỉ tầm 5 tạ một sàng nhưng mà bằng bao tiền bằng bao tiền à, ờ, 5 tạ một sàng mà theo nó giá như bây giờ triệu. chắc là khoảng 5 triệu 5 triệu đây mà dùng mà sinh phát thì nó có hiệu quả như nào à, tức là ở bên quế võ chúng em cũng dùng cái sinh phân phát rất là nhiều và mỗi xào thì à, đầu tư trung bình khoảng một túi silic là 5 cân có những gia đình trồng tới hai túi một xào nhưng mà khi mà trồng Sinic thì cái lá khoai nó rất là dày và cái mã khoai thì à, vàng đẹp và cái chất lượng khoai thì à, ăn nó sẽ bở hơn thơm hơn và đấy là do người dân đánh giá nhé bên quế võ chúng em còn có những gia đình họ còn đánh giá mà dùng Sinic cho lạc ấy. chất lượng lạc ăn cũng ngon hơn luôn và tức là đấy là do người người người dân mua hàng và đánh giá chứ còn chúng em thì à, cũng chỉ em có thể nói nghe hiệu quả kinh tế không hiệu quả kinh tế thì ví dụ như dòng trùng dùng dùng silic thì nó cũng tăng cái hiệu quả của phân bón NPK lên và cái lá khoai nó dày này, lá cây lạc nó dày thì uh, làm cho cây trồng nó khỏe và ít bị sâu bệnh. Em thể so sánh hiệu quả đấy à, so sánh thì em thấy là như bên quế võ chúng em cũng đã kiểm chứng là dùng Silix ừ, thì mã khoai nó rất là đẹp và năng suất cây khoai nó khỏe này nó ít bị sâu bệnh thì à, cái củ nó rất là nhanh lớn và ăn thì à, chất lượng là ngon vâng. tính tiền. thì à, chúng em thường là đầu tư NBK thì cũng vẫn gần như là vẫn giữ nguyên nhưng mà cho thêm cái Silic vào mất khoảng 75 000 một xào hoặc là đầu tư cao thì lên 150 một xào thì cái hiệu quả uh, em thấy là hiệu quả kinh tế nó rất là rõ rệt ví dụ như là cây khoai nó khỏe nó không bị sâu bệnh thì sẽ giảm số lượt phun thuốc sâu đi à, còn cái năng suất thì đương nhiên là có rồi à. Có thể là nói về cái hiệu quả của phân bón công ty Sơn Phát so với cái phân bón Việt Nhật mà năm trước chị đã trồng không? Vâng, ờ, năm nay em ờ, dòng ờ, Sinic Tâm pháp với lại ờ, con cò tím mình thấy năng suất của nó gấp rưỡi là cái thứ nhất cái thứ hai thì là củ mượt hơn bóng hơn đẹp hai bên vườn cũng là đặt hàng mua luôn cũng cái hiệu quả ờ, thì cũng nổi trội thêm và năng suất đã hơn rồi xong rồi lại thị trường ở Việt Nam mình yêu chuộng nữa cho nên là mình cũng nên dùng chín đích tâm pháp để cho nó có hiệu quả và ăn cũng có chất lượng à chị cho em biết là cái, cái tổng diện tích nhà mình trồng nó bao nhiêu chị mình trồng hôm nay tất cả năm sáu chục mẫu ạ thế nên là là mình, mình à, cái đất là mình bây giờ chỉ dỡ được à, chục mẫu thôi vâng thế có nghĩa là tên là mình mình mình mình thuê đất à? thuê đất của dân vâng. mà chỗ này thì thuê đất của dân còn chỗ kia thì là mình xin mượn mượn mượn hôm nay mai mình dỡ xong mình trả người ta À chị cho em hỏi ừ, họ tên đầy đủ chị gì? Là Nguyễn Thị Vi ạ. Chị ở à, chỗ nào Thôn Cao Thọ, xã Thuận Ninh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Em chuẩn bị lấy vợ Cao Thọ. Vâng ạ. Ờ, không đồng khoai chín thì nó nhỏ hơn và nó bị sần sần củ hơn. Vâng, ờ, thưa các bạn là để đối chứng cho các bạn thấy rằng giữa khoai dùng phân xí và khoai không dùng phân xí thì uh, cái khoai này thì trồng sau 10 ngày khoai kia thì trồng trước 10 ngày nhưng mà tại thời điểm này là cũng chuẩn bị thu hoạch rồi thì uh, đề nghị bà Vi bà với dùng để chúng tôi một khóm với khóm khác đi khóm khác đi với khóm đấy. đấy để cho các bạn thấy rằng là cái khoai không dùng phân xí thì trước hết ta nhận xét về cái cây nó như nào cây đã nhỏ hơn cây nhỏ hơn à vâng ạ cây củ khoai nhỏ hơn vâng và cái tỷ lệ chết héo đây nó có bị không ạ có chứ theo nhiều ít ít vâng. củ mới ăn ra ít ít vừa ít củ vừa ít củ vừa bé hơn vâng đây đấy đây dỡ lên đây nó cái đó được bốn củ hết hết rồi phải không ba củ kia một củ này vâng đấy đấy ba củ kia ba củ mà sau 10 ngày nữa thì nó chỉ to hơn nhỉnh hơn này tí thôi các bạn nhé đấy và chúng tôi có thể mới tiếp cái chỗ này đấy bới tiếp cái khóm này nhé đây ừ. nhổ lên đây cái cái này được của khóm này rồi bên đấy cũng được bốn củ cũng được bốn củ thôi các bạn và cũng vậy á? củ thôi. Hai cơ. Bốn củ cũng nhỏ bé. lắm. Đấy, nhỏ lắm. Cái này mà lâu mới, mới, mới, mà khoai đi. Nó sần hơn này các bà con này. Nó sần hơn. Và nhìn khoai Chắc nó là mỗi một cây đây ở bên này nó chỉ được bốn củ thôi. Chắc ba cái này. Bốn củ thôi. Nhưng mà bên kia thì em to mà, mà lại còn bé. lại còn to hơn này vừa đẹp hơn. Củ gộc. Củ to lại còn có cả củ gộc nữa. Mà khoai nó đều hơn. Còn đây như này thì những cái củ này thì ngày 10 hôm nữa thì nó cũng gì nhìn hơn một tí nữa các bạn ạ. Đấy tức là để cho các bạn thấy rằng à, so sánh giữa cái khoai dùng silic và dạ. khoai không dùng phân silic thì nó khác nhau đây đây mở khóm đấy các bạn nhé dạ. nó khác nhau một trời một vực Tuy rằng cái này là trồng sau 10 ngày Nhưng 10 ngày nữa thì nó cũng nhìn dạ. hơn thế này một à, chút Ví dụ củ này thì nó chỉ to thêm được một hai lạng Không đáng kể Nó không đáng kể Và củ này thì củ này bé nhất thì nó cũng to hơn tí thôi Nhưng nó không thể gọc được bằng cái bên kia Bên kia củ to và nó đồng đều hơn Ờ, vâng, vâng, qua vâng. so sánh đây thì chúng tôi muốn nói với bà con rằng khoai tây nếu như không bổ sung phân bón silic thì đặc biệt là silic tân phát thì tỷ lệ củ sẽ không đồng đều, củ sẽ bé hơn. Khoai chất lượng không ngon bằng, không vàng khoai, không bở đậm khoai bằng và cây nó cũng nhỏ và nó cũng bị ờ, như này là nó bị ảnh hưởng của xương chết rút nhiều hơn. Chết rút nhiều hơn. Vâng. Thế còn cái khoai bên kia thì cái tỷ lệ chết rút thế nào? không có chết rút ạ. Thế ạ. Vâng, bên kia là không bị chết rút. Dạ. Và cái ờ, em với chị đứng lui ra đây, bên này một tí đấy. đây. Và thưa bà là ờ, cái ờ, bà so sánh giữa cái phun thuốc bảo vệ thực vật thì cái khoai mà mà mà dùng ừ, phân silic thì phun mấy lần và khoai bên này không dùng phân silic thì phun mấy lần ạ? Khoai bên dùng phân silic thì mình phun có một lần thôi. Vâng còn bên này thì à, mình sợ xương thì mình phun hai lần rồi phun hai lần ờ, nói chung là vẫn bị chết héo vâng đây như cây này là bị chết héo này như cây này bị chết héo này và những cái chỗ loảng ruộng là nó bị chết héo và cây là cảm giác như là nó cứ cằn cằn nó không lên được ừ, cây bé hơn cây nó bé cái thân cây thân cây nó bé và nó ngắn cây như thế này cây bé thì củ sẽ bé ừ. cây mà nó to bằng ngón tay thì chắc chắn là củ sẽ to vâng. đấy cho nên là qua nhìn tổng quan ở đây thì mình cũng đánh giá được rằng với cái khoai mà không dùng phân silic thì năng suất của nó sẽ giảm đi sẽ giảm đi vâng chắc được uh, khoai kia năm tạ khoai này may được ba tạ cũng vâng đúng rồi như này thì may được ba tạ có khi chỉ may được ba tạ là được hai tạ rưỡi thôi ừ. vâng xối giả mưa thối đất mây cát nhưng mà lúc nắng thì lại nhiều trong nhiều ngày trong cả tháng trời lại không có một cái cái uh, trận mưa nào chính vì vậy mà khoai tây uh, năm nay nói chung là nhìn chung là khoai tây nó chưa được sai củ năng suất chưa được cao và nhưng tại uh, cái vùng diện tích khoai của nhà bà Nguyễn Thị Vi uh, dùng phân bón Silic Tân Phát ở tại đây thì uh, theo đánh giá của bà con ở đây nó rất khả quan Tức là củ to, bóng, mã bóng, mã vàng bóng đẹp, củ to Và cái khoai này thì ăn rất là bở, thơm, đậm, ngậy, ngon Và à, đặc biệt là khi mà dùng cái Sinic Tân Phát thì cái khoai nó ít bị héo xanh chết rũ Nó không bị à, sâu bệnh, nó, ít, nó không bị vàng lá, nghẹt rễ cũng như là uh, không bị... Uh, các bạn là lở cổ rễ lấm cổ rễ lở cổ rễ đây các bạn trông cái, cái diện tích khoai tây mà đã người ta đã đang thu hoạch đây thì không có bị chỗ nào bị loãng cả loãng tức là bị à, đã bị chết rút nhiều đây, hầu như là nó rất đều đấy các bạn đây là chỗ này là đã đã đã là máy đã đảo rồi đây để dỡ rồi đây tại cây khoai vẫn còn xanh như thế này nó vẫn còn xanh như thế này mà ngày hôm nay là ngày âm lịch là ngày mùng 9 tháng riêng, riêng năm 2023 và khoai tây này là khoai tây đông nhưng mà trồng muộn trồng muộn để bán sau Tết mà cây khoai khi mà dỡ ra củ vàng óng như thế này củ to vàng óng và cây củ này nó phải tới khoảng độ 5 nặng các bạn đây. và cây vẫn còn xanh như thế này vẫn xanh vẫn khỏe như này bộ rễ đây bộ rễ vẫn khỏe này bộ rễ này vẫn khỏe như này cây vẫn cứng cây cây không có một tỷ vết nào đây cây này cây chắc như đá các bạn này cái chắc như đá luôn đấy thì sẽ giảm được những cái sâu bệnh cũng như là giảm được cái bệnh ờ, lở của rễ nấm lở của rễ và khoai tây dùng phân silic thì uh, củ to đồng đều ít củ bi uh, ít củ bé mà củ bé đây thì cũng để giống rất là tốt bởi vì khi dùng silic thì cái kết cấu củ nó chặt chẽ cho nên là nó những cái khoai bé này thì ta để giống rất là tốt và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 à, với một dòng phân mang lại à, chất lượng cao cho cây rau màu cũng như là cho cái giá trị dinh dưỡng cao cho rau màu như thế này thì tại sao các bạn lại không dùng các bạn hãy thử nhé chúng tôi sẽ làm hài lòng các bạn và đến đây thì xin cảm ơn xin chào và hẹn gặp lại các bạn xin chào bà con nhé chị ơi chị có